Đẹp quá à Đẹp có thể ăn cơm không Con đang nói võ con mà Nhớ năm đó Cha con cũng rất quay phong thần võ đời ngoài lạnh lùng Lòng đầy nhiệt quyết phải, cha con, quay phong thần võ đời ngoài lạnh lùng, lòng đầy nhiệt quyết Hẹn gì cứ đến năm người vậy Còn nói nữa hả, mẹ đánh con đó Nè nè, chỗ của con Cái đánh gì vậy Cầm về đốt lửa Hữu dụng lắm con biết không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 Đi múc một tô nữa đi Đi đi mẹ <laughs> Đi đi Cảm ơn huynh Tiết kiệm 10 lượng cho tôi Lê cặp đợi tôi rất tốt dạ. Thời gian lâu dài Quynh sẽ từ từ cảm nhận được thôi Vì biểu đạt ý cảm ơn Tối nay tôi mời Quynh đi uống trà nghe hát được không Quynh nói à? truyền hương trà lầu à Quynh không thể muốn đi gặp sở người cô nương Mà cao phúc soái nói chứ Phải Sao vậy Quynh không thích họ à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 được rồi, vị trí đầu tiên nhìn cho Quynh của vào trước đi Một lát ba chúng ta ngồi chung một bàn là được rồi Có gì không được à, Dạ được rồi, dạ được rồi dạ, Xin mời dạ. Thật sự là một mỹ nhân Nhớ năm đó Sư phụ cũng mặc qua gia phấn Giống như con vậy Tiếc là sĩ Người tập võ Cần cái võ tập này Có ý nghĩa gì chứ Sư phụ à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 À. Phải đó Đánh cũng đánh rồi ờ, sợ cũng sợ rồi cũng mắc cỡ gì nữa lôi cặp đệ với má như vậy Tôi sợ hắn hồi nào ờ, Không lẽ hôm đó quân bắt mặt trên không sao Quán nhân có đúng không à, Thiếu đồ này tôi cũng à. hiểu Chúng ta đều đến gặp sở nguyện Ngồi chung bàn với người đẹp trai như tôi Không phải sẽ nhìn mình tưởng nhau sao Nhìn mình tưởng nhau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 này giỏi thật Giống như tiền tài hoài không hết vậy Biết vậy mình đi theo hắn rồi 你滚着。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 Nè mà lấy nhiên liệu ra rồi đuổi họ đi đi Chuyện này do cho quân xử lý Tôi đi xem sở gì Thật là đến được không tốn chút công phu Châu Dân Châu Dân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 con dạ. trai à Hôm dạ. nay chú dạ. thím con đều đến đây Tâm thành ác linh Ông trời sẽ tiếp tục phù hộ chúng ta Đại ca hôm nay Huynh nói như vậy Dù sao đây cũng là một phần tử của tuổi trâu lưu gia mà Bá trời tới thần Đệ nên đi chung với Huynh Mấy năm nay Đều trách đệ không hiểu chuyện Huynh xem sáng đâu Trời còn chưa sáng đệ và vợ đệ đã thức dậy Làm chuẩn bị rồi <laughs> Đại ca đại tẩu Vậy chúng ta bây giờ phía trước đi Đi thôi Đi Ông sao vậy Tôi trật chân rồi Cái gì vậy Chạy mau đi Chạy nhanh tôi với Cứu tôi với Cứu với đại ca đại tẩu Chạy mau lên Mau lên Lão gia Lão gia Mau chạy đi Dâm dâm Mẹ à Đi Mẹ à Ngươi cần bao nhiêu tiền Ta cho ngươi Xin thủ hạ lưu tình Giải năng Cha Mong ở đó Mau lên mau lên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 上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定今生就无缘了吗？为什么？对的，我半点差别。父玉，我将失去双亲，两个妹妹也就此一世。爷爷和娘一样的背影。基地，基地，基地，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，基。 不是，我求求你，不要这样惩罚我了，好吗？爷爷，对不起。